Hello, chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với kênh ờ, Cao Tiến Soi Kèo Vào tối ngày mai 21 tháng 1 tức ngày 30 Tết sẽ có rất nhiều ờ, trận đấu được diễn ra từ các giải đấu hàng đầu châu Âu như là Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A và Bundesliga cũng đã quay trở lại Mình ờ, không có thời gian để lên video nhận định đủ hết các trận cho anh em nhưng tất cả kèo mình đều gửi riêng trên nhóm cho anh em tham khảo và lựa chọn vào các mã kèo mà anh em ưng ý nhất điều kiện để vào nhóm rất đơn giản không lấy phí khi vào chỉ cần anh em chơi cùng trang với nhóm tránh việc ờ, các thành phần ờ, hay vào nhóm để xin kèo xong rồi lại chơi ở trang khác hoặc là chơi qua thầu qua cò vì ờ, công sức cả team mình tìm hiểu rất kỹ càng và sau từng trận đấu để đưa ra những cái mã kèo thích hợp có tỷ lệ thắng cao nhất cho anh em cùng vào mà kiếm cơm gạo vậy cho nên anh em không cần phải chơi qua thầu qua cò khi chơi bên ngoài chơi qua trung gian sẽ rất phiền phức về nhiều mặt cũng như là sẽ bị mất like nè hoặc không ăn đủ khi anh em cược thắng một trận đấu nào đó một điều nữa là anh em vào nhóm mình khi anh em đã có một chen riêng để chơi thì có thể tự do ra vào nhiều mã kèo mà anh em thích cũng như là sẽ ăn đủ không bị mất like và thậm chí là ăn cao hơn mức cược rất là nhiều và trong video này mình sẽ nhận định cho anh em trận đại chiến giữa Liverpool và Chelsea ở vòng 21 giải Ngoại hạng Anh diễn ra trong thời điểm mà cả hai đội bóng đang rơi vào cuộc khủng hoảng về phong độ lẫn niềm tin. Nhưng đây vẫn là trận đấu được chờ đợi khi cả hai đều là những đội bóng lớn và đều muốn giành chiến thắng để vượt qua cuộc khủng hoảng hiện tại. Trước khi đối mặt với đội bóng ờ, thủ đô London, Liverpool vừa có được một chiến thắng 1-0 trước ờ, Wolverhampton ở cúp FA, nhưng trước đó lữ đoàn đỏ đã trải qua 3 trận liên tiếp không thắng, à, trong đó có hai trận thua ở ngoại hạng Anh trước Brighton và Benford trên sân khách và trận thua gần nhất là thất bại 0-3 trên sân của Brighton ở vòng 20 cuối tuần trước. À, đó là trận thua toàn diện của đội cúp về mặt lối chơi tinh thần và sự hiệu quả đồng thời đẩy à, The Cup xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 28 điểm kém nhóm à, tham dự cúp C1 tặng 10 điểm cách biệt và mục tiêu lúc này của à, thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp là phải giành chiến thắng trước đại diện của thủ đô London để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và quan trọng hơn là lấy lại sự tự tin. Liverpool đang trải qua 5 trận gần nhất tại ngoại hạng Anh với 3 chiến thắng và 2 thất bại nhưng có niềm tin dành cho lữ đòn đỏ trận đấu này khi họ toàn thắng hai trận trên sân nhà gần đây trước Southampton và Leicester ở thời điểm hiện tại Chelsea đang xếp ngay sau Liverpool trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh dù ờ, có cùng điểm số nhưng kém về chỉ số phụ. Vì thế dù cả hai đội đang không có được ờ, chất lượng chơi bóng cao nhất nhưng đây là trận đấu ờ, vẫn đáng được chờ đợi vì tính cạnh tranh và niềm tự hào của hai bên. Chelsea đang trải qua chuỗi trận đầy thất vọng với một trận hòa, hai trận thắng và phải nhận đến 7 thất bại ở 10 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường và Chelsea đã tạm thời chặn được đà sa sút bằng chiến thắng tối thiểu trước Crystal Palace ở vòng đấu trước nhờ sự tỏa sáng của Kai Havertz người đã ghi bàn duy nhất cho đội bóng xanh À, nhưng Blue bước vào trận đấu này với chuỗi ờ, thành tích ờ, sân khách rất tệ hại, đội bóng áo xanh thua 5 hòa 1 khi làm khách ở 6 trận đấu gần nhất trên mọi mặt trận. Về lịch sử đối đầu của hai đội, Liverpool không thua 4 trận đối đầu gần nhất trước Chelsea và cặp đấu này gặp nhau thường diễn ra rất ít bàn thắng cũng như là thẻ phạt. 5 trên 6 trận đối đầu gần đây, cả hai kết thúc trận đấu không quá hai bàn trên một trận và 8 trên 8 trận gặp nhau gần nhất, cả hai đội cũng chỉ nhận tối đa không quá 4 thẻ trên mỗi trận. Đến với đội hình ra sân dự kiến của hai đội, Liverpool và Chelsea đều đang gặp vấn đề về lực lượng trong trận đấu này. Lữ đồng đỏ sẽ ra sân với sơ đồ quen thuộc 4-3-3 và sẽ không có được sự phục vụ của các cầu thủ chủ chốt như là Roberto Firmino, Luis Diaz, Athos, Diogo và Van Dijk. Còn về à, trường hợp của Darwin Nunes và Tishimika đã quay trở lại tập luyện và có thể ra sân ở trận đấu này. Và Chelsea sẽ ra sân với đội hình 3-4-3 à, đồng quân của huấn luyện viên Graham Potter đang có đến 4 à, cầu thủ trong danh sách chấn thương trong đó có các cầu thủ ờ, trụ cột như Ben Benchiwell, Kante, Pulisic, Sterling cũng như là thủ thành ờ, Eduard Mendy và đặc biệt là thiếu vắng trường hợp của tân binh ờ, Joao Felix vì bị treo giò. Đây chắc chắn là thiệt thòi với đầu lưu khi phải làm khách trên sân của lữ đoàn đỏ. Đến với tỷ lệ kèo của trận đấu này, chủ nhà Liverpool chấp đội khách Chelsea với mức chấp là 0.5, mức tài xỉu cái trận là 2.75. Ở thời điểm này, cả hai đội đều đang khủng hoảng về lực lượng và phong độ, đồng thời tính hiệu quả trong lối chơi của cả hai đều không cao. Nhưng với lợi thế sân nhà mà có đội hình tương đối nhỉnh hơn ở các vị trí trên sân, Liverpool Liverpool ờ, vẫn được đánh giá cao hơn và có nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn với tỷ lệ chấp 0.5. À, anh em nên vào mã kèo Liverpool chấp 0.5 cùng với mã kèo tài 2.75 cả trận và dần thêm mã tỷ số 1-1 ở trận đấu này. Mình ờ, dự đoán trận này sẽ kết thúc với chiến thắng dành cho lũ lùn đỏ và sẽ có từ 3 ờ, bàn thắng trở lên. Thì đây cũng chỉ là những cái nhận định cá nhân của mình khi mà trận đấu chưa có đội hình chính thức nữa. À, nên lên video YouTube chỉ để anh em tham khảo thôi. Hãy cân nhắc trước khi vào các mã kèo này. Còn anh em nào mà muốn nhận những cái mã kèo chuẩn cũng như chính xác hơn thì